hello xin chào anh em vâng thì uh, mình đang có một chiếc uh, Lenovo Pad P11 đây nhá thì cái ờ, sản phẩm này là một trong những sản phẩm máy tính bảng hiện tại là anh em rất là quan tâm mặc dù là nó khá là khan hàng nhưng mà uh, lượng đơn đặt hàng của mình rất là nhiều mình rất là xin lỗi anh em là khi rất là nhiều anh em đặt hàng mình không có hàng giao kịp nhưng mà ngày hôm nay thì um, mình cũng bán vài chiếc online rồi và rất nhiều anh em hỏi là mình là cài tiếng việt như nào bởi vì anh em ship online thì rất là muốn để nguyên siêu và khi để nguyên siêu thì tất nhiên là bóc ra thì chúng ta sẽ không có tiếng việt thì uh, anh em cùng xem clip này thì ngày hôm nay mình sẽ cài tiếng việt nhá đó thì khi máy cài tiếng việt xong ấy như chiếc máy này này nó sẽ đầy đủ tiếng việt và google luôn đó là nó quốc tế luôn mà cài rất là dễ thôi chỉ cần có máy tính và mạng là chúng ta sẽ cài được đó thì anh em cùng xem clip này mình hướng dẫn nhá đây bây giờ mình sẽ bóc siêu một con uh, con con mới ra cho anh em xem nó sẽ không có tiếng việt nhưng mà nó sẽ như nào đó thì sản phẩm này hiện tại bên mình đang bán với giá mức giá là loanh quanh 4 triệu thôi anh em chi tiết anh em vào website là mn.vn thì anh em thông cảm với mình là hiện tại giờ sắp tết rồi sang năm thì chắc là nhiều lắm nhưng bây giờ thì uh, tết rồi bây giờ mình lấy hàng thế nào cái tắc biên về không được nhiều lắm thế nên là mình số lượng không còn nhiều lắm anh em đặt hàng thì uh, riêng con này anh em phải trả hết tiền cho mình thì mình mới ship nhé chứ không có chuyện là mình ship COD được bởi vì là sợ anh em không nhận hàng mình tồn hàng không có ai để mua cả à không không không kịp về đây để bán cho mọi người trước Tết được đó thì bây giờ mình sẽ mở siêu anh em xem cùng xem chiếc máy này nhé thì máy này đặc biệt cái là nó có là màn hình 11 inch và 2K máy mức giá chỉ là cái câu chuyện thôi nhưng màn hình của nó là 11 inch 2K CPU là Snapdragon 662 chứ không phải MediaTek đâu mà là Snapdragon luôn đó pin 7 rưỡi RAM 4GB và bộ trong là 64GB đó đây là một chiếc những chiếc máy mà giá hình thành rẻ và và và được anh em săn lùng nhiều nhất và cũng khá là ngon đây thiết kế của nó thì anh em có thể xem YouTube các bạn khác đã đánh giá rồi mình thì không không đánh giá giỏi nên mình sẽ không đánh giá nhiều vỏ kim loại chắc chắn nhé màn hình rất là đẹp nhé này đó Đấy, bật sơ qua anh em nhìn nhé đó nha bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem như nào nhé đấy các anh nhìn thấy công nghệ sau này thì máy này là bây đa phần ở Việt Nam là phân phối thằng sản phẩm nội địa Trung Quốc thôi thì Trung Quốc anh em biết nó rất là khắm khi mà cả thế giới thì đều được uh, tiếp cận với ở ờ, uh, Google và Facebook và tất cả các thứ thì riêng uh, Trung Quốc là sẽ không có nhé đó riêng Trung Quốc là sẽ không có Google thế nên là cả thậm chí là tất nhiên rồi thì trong đấy thì người ta cũng sẽ không làm tiếng Việt luôn người ta rất là hạn chế trong vấn đề như vậy người ta chỉ bán nội địa thôi thì chỉ có tiếng Trung tiếng Anh nhưng hoàn toàn cũng không có tiếng Việt cho nên là khi anh em mua chiếc máy này từ Trung Quốc về rất là bất tiện thì mình làm clip này cho anh em nào mà mua online của mình để nguyên siêu hoặc là anh em nào mà sách tay từ Trung Quốc về hoặc là anh em nào mua online cửa hàng khác mà không biết cài tiếng Việt anh em cùng xem clip này của mình thì mình chỉ xin anh em một cái uh, à, gì ạ uh, ờ, like và subscribe thôi cảm ơn anh em nhé đó thì bây giờ bên đây anh em nhìn nhé nguyên siêu thì nó sẽ như này này đó, bên trong hộp thì nó cũng đơn giản thôi nó sẽ có sách được sử dụng này đó, nó sẽ có đây xem ạ sạc cáp này đây đây cái này là nó sẽ sạc, sạc nhanh sạc nhanh của nó là uh, ờ, 29W sạc nhanh 30W cho cái pin 7500 rưỡi đó, ờ, đơn giản vậy thôi, để cài tiếng Việt nhá thì anh em còn chuẩn bị là lấy luôn cái cáp này và chuẩn bị chắc chắn là phải có một chiếc máy tính và có mạng để download mình hướng dẫn nhé Thì bây giờ để nhà anh có mạng rồi đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ mở máy lên lên nhá. Đây cái logo của Lenovo Trung Quốc nó bé tí này. Đó, tính chạy quốc tế xong nó to tướng luôn. Đây nhá, đấy, khi khởi động xong thì nó chỉ có tiếng Anh hay là tiếng Trung thôi, nó thậm chí là không có những cái tiếng như ở mấy vùng từ chị khác ở Trung Quốc là chỉ có tiếng Anh tiếng Trung thôi đó thì chúng ta sẽ chọn tiếng à, Anh và nếu anh em nào chưa biết thì chắc là kích hoạt cái này rồi đúng không đó chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung mà không có những cái dịch vụ của Google luôn anh em nhìn nhé không có Google luôn đó rất là thương cho người dân Trung Quốc khi không được dùng Google đấy nha mặc dù là bên đấy cũng có cái Google riêng của họ đó thì bây giờ chúng ta cài như nào bây giờ anh em cùng chú ý màn hình máy tính mình làm nhá ok anh em nhìn lên màn hình máy tính nhá đó thì đầu tiên là cái quan trọng nhất là tất nhiên là máy tính của chúng ta phải có mạng đúng không đó để anh em đao những cái này cho mình thì ở đây mình sẽ để ở phần mô tả nhé mô tả của video đấy đó trong đó là có cái phần quan trọng là cái phần rom của quốc tế này thì anh em phải đao đúng cái bản này nhá cái bản để này cái bản mà mà mà mà một hai này bởi vì cái bản này đao về chạy xong ấy thì nó sẽ không báo là sai vùng chứ nhiều bản mới đao về nó bị sai vùng đó thế nên là mạng anh em còn phải khỏe khỏe tí nhá cái này nó nặng 2,4 gb cơ đó là cái đầu tiên là chúng ta đã đào trước này cái thứ hai nó là cái driver của cái uh, Qualcomm bởi vì con này chạy chip Qualcomm mà thì cái driver này thì ở trong cái phần tool nó có rồi nhưng mà thôi chứ cứ đào cái bản của mình gửi về mình thấy cái bản này nó ổn định rồi đó. cái thứ ba đó là cái uh, tool của Qualcomm để chúng ta chạy ROM đó là chúng ta sẽ đào hết về nhá anh đào hết về cho mình đây cái này chỉ có năm mấy mê thôi cái driver này đây đó. rất là nhẹ thôi đó, ờ, ở đây thì mình đao rồi mình chỉ làm ví dụ cho anh em thôi nhé đó, mình sẽ đao hết rồi đó, mình anh em đao cho mình ba này về sau đó anh em để ổ D cho mình để cái ổ nào mà nó nó, nó dễ làm nhất để đổi D ổ C cũng được ở đây thì mình để ổ D đó ba cái file mình đao xong rồi thì bây giờ mình sẽ cài cái đờ đi giải nén cái file trước này đó, chúng ta sẽ extract sang cái folder này nhá chúng ta để ngay để ổ D thôi chúng ta dễ càng nhiều folder càng nhiều xảy ra nhiều lỗi nên mình cứ để ừ, ngay ở D cho dễ nhá đó, mình giải nén này nhá giải nén này thì bây giờ mình giải nén cả cái file ROM này, này đó bây giờ mình sẽ cài đờ debugger đây, ấn vào đây để cài driver nhá đó. Đấy, cài driver này cũng đơn giản thôi nó giống như là là chúng ta cài cái à, cái cái cái, cái à, phần mềm bình thường thôi đó. bây giờ là giải nén xong cái file à, rom rồi chúng ta vào đây nhé mình sẽ cài mình đã cài driver rồi nhé đấy, anh em hình dung như vậy thôi đó, mình sẽ vào đây mình cài cái file rom trước này đó. thì mình đã cài sẵn rồi thì nó sẽ xóa cái file cũ đi đó, ờ, bây giờ mình sẽ cài lại nhé ờ. anh em nhớ cái đường dẫn của nó như cái này bằng định thôi cho nó dễ đây này hướng dẫn ờ, này đó, đó. thì cứ để mặc định thôi nhá cho nó dễ đó. đồng ý này thì bây giờ là sau khi giải nén và cài xong rồi đúng không vừa giải nén xong rồi vừa tất cả thứ rồi thì bây giờ mình sẽ vào cái phần mềm rom mình vào cài nhé thì anh em vào cái đường dẫn bây giờ ổ C này vào cái program file x86 này vào cái quan com này đó, xong vào cái QPFT này vào cái pin này đó, xong anh em vào cái phần tìm đến cái phần QFIL.exe nó e. có biểu tượng màu xanh mà mũi tên chỉ xuống này bật vào đây đó. sau khi nó lên này lưu ý nhá chúng ta sẽ vào cái phần uh, à, uh, à, config này nhá chúng ta chọn vào file hall này chúng ta chọn cái này là quan trọng nhất này bởi vì là mặc định thì nó sẽ là không sata chúng ta để nguyên nhá sata chúng ta phải để như này cái phần uh, device hai chúng ta sẽ chọn là UFS nha không phải MMC UFS nhé chúng ta chọn này này đó sau chúng ta sẽ để cái này mặc định là không Novo nhé sẽ để nguyên nhé không không và UFS cái đấy quan trọng rồi nó ok nhé đó thì bây giờ nó sẽ như này và chúng ta chọn là chọn cái mê, metan này metan bui này chứ không phải là chọn flat bui nữa nhá đó, chúng ta ấn vào loát connector này chúng ta sẽ chọn đến cái firewall chúng ta vừa giải nén ra này ở đây nó là cái này nhá đúng cái chuẩn tên nhá chúng ta nhìn kỹ nhá đúng tên nhá đó chúng ta chọn vào connector.xml nhé đó anh em lưu ý nhá anh em phải nhìn xem kỹ video của mình chứ không là nó sẽ sẽ bị lỗi đấy sẽ bị lỗi thì bởi bị rick thì sẽ có cách cứu thôi nhưng anh em phải comment video mình hướng dẫn ở đây tiện thì mình chưa có thời gian mình làm cái um, rick được đó, còn nếu anh em bình luận nhiều quá thì mình sẽ làm video sau bây giờ thì ở trên điện thoại nhá ở à, trên máy tính nhá chúng ta tắt tắt nguồn đi nhá chúng ta bắt buộc tắt nguồn đi đó, tắt nguồn đi hoàn toàn này đó, còn cái cáp ở đây thì mình đã lấy chính cái cáp bóc máy luôn cho nó yên tâm nhé hoặc là anh em có cáp thì xịn tí cái cáp của Xiaomi và dây to to hoặc cáp của Realme dây to to cũng được nhưng mà mình thì dùng cái cáp bóc máy này đó, để cho nó dễ hình dung cắm vào cổng USB máy tính lưu ý nhá lưu ý để đảm bảo an toàn đấy trong khi chạy ROM thì chúng ta nên dùng laptop còn nếu anh em nào không có laptop thì chúng ta cắm vào cổng main trên main USB trên main chứ không phải USB đứng trước nhé lưu ý là như vậy cổng có USB đứng trước cho nó an toàn tối đa có thể đó bây giờ máy tắt rồi đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối máy tính bảng này vào máy tính máy la, máy tính của chúng ta bằng cách là chúng ta kết nối vào chế độ chạy rom nhé bằng cách là chúng ta ấn nút to tiếng này nút này là nút to tiếng nhá đây nhỏ to này đây nút to tiếng nhá nhưng chúng ta đừng cẩn thận là chèn vào phím nguồn nhé chúng ta sẽ ấn nút to tiếng này giữ nút to tiếng này đó sau chúng ta cắm nguồn vào nhá cắm cổng USB nhá giữ to, giữ to tiếng và cắm cổng USB này đó giữ chặt nhá đó nó sẽ rung lên nhưng kệ nó thôi giữ cho đến khi nó nhận được deliver nhá đây ok nhìn màn hình vi tính tiếp này nó nhận là Qualcomm và cái cổng như này quy loát 9008 com 3 đó, nó nhận như này là ok rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần download context nha con download content nha đó ấn vào đó content này đó bây giờ nó sẽ chạy được rồi là anh em lưu ý với anh em một lần này bởi vì là mình đã vọc vạch rất là nhiều sản phẩm này cả buổi sáng luôn sáng hôm trước mình có nhận máy đấy thì là khi mà mình down những cái file uh, file file tool này, này mà ở bên ngoài nó không có nguồn gốc ấy thì mình chạy nó bị lỗi hoặc là file rom mà bản mới nhất chạy xong nó cũng bị lỗi thế nên là anh em cứ lấy cái file nguyên của mình thôi anh em chạy yên tâm bị bà thì ờ, cứu được thôi con này nó không sợ chết đâu bởi vì có cái file gốc của trung quốc là cứu được mình chưa kịp áp file gốc lên nhưng mà mình sẽ ốm sớm áp cái file gốc là mình để mô tả nhé thì cái file gốc này chạy cũng tương tự như là cái file này thôi đó. chúng ta bây giờ chúng ta cùng chờ là nó rơi vào khoảng 10 phút đấy 5 phút đến 10 phút là chúng nó xong đó bây giờ chúng ta cùng chờ nhá Ok nhá, khi nó báo là đang nó download lát suser ấy là chúng ta đã cài xong thì bây giờ là chúng ta rút cáp được rồi nhá. Chúng ta rút cáp ra thì uh, ban đầu là chúng ta bật lên nó hơi khó nhá. Chúng ta rút cáp chúng ta bật nó không lên đâu. Nó kiểu nó chết luôn ấy. Chúng ta cứ giữ một lúc thì nó mới lên. Lâu lâu ấy mình uh, nhiều khi mình còn chỉ ấn nút to tiếng nhỏ nhỏ tiếng với cả nút nguồn. Mà mãi không nó lên mình cứ tưởng là chết rồi chứ không phải. Cái này là chúng ta phải kiên nhẫn đấy nha, chúng ta mới bật được máy lên đấy. Nhưng bật được máy lên là xong rồi. Lần sau nó sẽ không bị thế nữa bởi vì nó vừa vào cái chế độ áp upload nó vậy nha Đó. đây anh em thấy khó bật ok bật ấn nút ờ, giữ nó to tiếng vào nguồn thì nó vào được rất vui đây này cái trường hợp nó bị ờ, nó chạy như thế này này nó chạy như thế này là trường hợp là nó bị ờ, bị bị bị bị uh, brick ấy là nó sẽ không vào bên trong nhiều anh em chạy nó sẽ bị như này thì bây giờ chúng ta sẽ down cái file rom Trung Quốc về file rom stock fix về chúng ta chạy vào cái file đấy xong chúng ta lại chạy lại cái file này là được nhá thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên video luôn cho anh em xem ok nhá rất là may là cái chiếc máy này mình làm clip hướng dẫn fix cho anh em sau nhưng mà cái chiếc máy này chạy phát là bị lỗi luôn thì nó sẽ văng vào cái chế độ phát à, phát bút như này này đó thì là bây giờ là để mà mà mà, mà chúng ta có thể là chạy được uh, lại như nào ấy thì anh em cùng xem lại nha mình đã áp lại ấy rồi mình đã áp thêm cái rom chinafix này chúng ta ấn vào đây thì chúng ta về thì mình đã đao sẵn rồi nhé đây này đó, mình đã đao sẵn ở đây thì mình sẽ lại giải nén này đó, mình sẽ giải lại giải nén này nhá đây nhá đây nó tên là có chữ CN ấy, wifi ấy. chúng ta mình sẽ lại giải nén đây đó à, thì khi mình giải nén đây thì mình chạy lại ROM mình lại chỉ cần ấn mỗi cái loát content này và mình loát lại cái vào cái file folder đấy mình vừa giải nén là xong thì chúng ta chạy lại chạy lại cái file này và sau đó chúng ta lại chạy lại file tiếng Việt là chúng ta sẽ có tiếng Việt bình thường sẽ hết phích lỗi đó thì anh em nào mà chạy bị như này thì anh em cứ cứ, cứ, cứ, cứ, yên tâm nhé là không vấn đề gì đâu nhé bởi vì máy này rất là khó bị break thế anh em cứ vọc vạch thoải mái đi có vấn đề gì thì cứ gửi cho máy cho mình mình xử, xử lý cho nhá đó giải đen điện nhanh thôi cái này nó 2,7 g nó nặng hơn là cái file rom kia một chút nó nặng hơn 300 m ok nhá bây giờ mình lại sẽ loát lại cái file đấy mình sẽ ấn vào D này loát lại cái file mình giải vừa giải đen là cn wifi này đó, ấn vào cái phần là img img này nhá đó ấn vào đây đó, bây giờ loát lại như này rồi chúng ta lại cắm lại cáp vào chiếc máy này chúng ta lại vào cho phần tắt nguồn nhé ở trên chiếc máy thì chúng ta thao tác bằng cách là chúng ta ấn ờ, nhỏ tiếng to tiếng để chúng ta lựa chọn thì ở đây là nút start đấy nhá mình sẽ ấn nhá là power up đó, power up chúng ta ấn nguồn để chọn nhá là power là tắt nguồn đấy đó, ok và chúng ta lại cắm lại cam nha chúng ta đã ấn to tiếng cho ta cắm, cắm lại cam nha cái này rất là nhiều anh em bị này bởi vì anh em ấn như này thì nó sẽ chèn tay vào phím nguồn và chèn tay vào phím này thì nó lại vào chế độ vừa giờ thì chúng ta nhớ chúng ta cẩn thận chúng ta đừng chèn tay vào phím nguồn nhé chúng ta lại giữ nó to tiếng là chúng ta cắm cáp nhé đó rút ta tiền cao cáp này ok bây giờ nó sẽ là quan Qualcomm uh, ờ, Gra tam tiếp chúng ta đã ấn vào download và chúng ta lại chờ đợi tiếp mấy phút để nó ờ, chạy được ROM là xong chạy ROM xong là chúng ta lại chạy ROM kia là xong đó ok rồi nhá đó chạy xong rồi thì chúng ta lại rút cáp ra thôi là chúng ta lại khởi động lại máy bây giờ thì uh, trong chờ thời gian chờ đợi chúng ta lát lại cái file uh, quốc tế đó ổ D này rồi vào phần này này lát lại quốc tế này đó khi nào nó hiện chữ Lenovo mà nó không vào cái chế độ uh, fastboot mode nữa thì là nó fix được rồi đấy. như thế này là chúng ta đã fix được rồi đấy chúng ta khởi động lại rồi chúng ta tắt cái máy đi nhá quên mất phải đeo khẩu trang cho an toàn anh em ạ đó nói chuyện với anh em qua màn hình cũng vẫn phải đeo khẩu trang chẳng may lây ờ, virus qua màn hình thì bỏ mi hạ nhây <laughs> đây cái Lenovo mà nó nhỏ nhỏ như này nó ROM gốc còn ROM ờ, quốc tế nó sẽ to hơn to như này này và tí nữa chạy xong ngon lành thì mình sẽ cho anh em xem nhé bây giờ chúng ta sẽ đợi nó khởi động lên và chúng ta sẽ tải tắt nguồn đi nhé đó bây giờ lên nguồn chúng ta tắt nguồn đi nhá lên nhìn nó biết rồi chúng ta tắt nguồn đi này đó đã tắt người rồi ok nhìn nó lót lại chưa nó lót lại faro quốc tế rồi nhá đó, chúng ta lại cắm cáp lại làm lại ấn nút to tiếng và cắm nguồn đó lại vào lại quan com nha nhớ lưu ý là vẫn phải vào lại cái này nhé chúng ta ấn lại download để tải file quốc tế vào này đó chạy rom xong rom quốc tế này là lần này là là là trăm phần trăm được ấy bởi vì mình làm mấy con là có con thì mình chạy sang rom quốc tế phát được ngay và có con thì mình phải chạy hai lần như vậy đó thì uh, tỷ lệ bị ờ, hai uh, lần là bị bị cái phải thích ấy nó ít thôi nó ít hơn là so với tỷ lệ mà, mà mà chạy đường luôn thế là mình nghĩ con này chặn luôn thì mình cứ làm một clip nhưng mà không ngờ nó lại bị rất là may như vậy thì mình lại có cách để có có thêm thời gian để mình làm cho anh em xem là nó bị uh, lỗi như nào và fix như nào may thế nhỉ anh em cùng xem anh em biết làm và anh em tránh được cái trường hợp này ok chúng ta lại đợi tiếp để khi cài rom xong nhá ok xong rồi nhá đó. chạy ba lần thì mới xong bây giờ thì à, chúng ta sẽ khởi động lại máy thôi ghét nhất cái lúc khởi động lại máy của rom quốc tế là rất là lâu luôn ấn mãi không được bản rom trung quốc ấn phát ngay đó là có điện thoại alo mấy phòng nghe à dạ dạ đúng anh ạ Vâng, em còn Redmi Note 11 Pro nhé. Em còn màu đen màu xanh thôi ạ. Còn đây có hình ok nhưng mà nếu mà anh um, dùng bây giờ mới dùng bây giờ thì hiện tại nó chưa có ROM quốc tế nên là nó hơi nhiều cái bất cập. Vâng, ROM quốc tế chắc phải tuần sau, tuần sau nữa mới có. Nó không có tiếng Việt anh ạ. Hai sim. Vâng, em nhiều máy nhiều nhiều em nhiều loại máy lắm anh cứ qua một bảy mươi chai đi em tư vấn cho anh cho nó cụ thể. Con đây em đang bán là 6950 ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, nhanh thì sang tuần nó có. Vâng vâng, vâng. có gì điện lại cho em nhé. Em không còn nhiều lắm đâu nhưng sang có gì cứ điện lại cho em cho chắc. Vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng em chào ạ ok nhá đó thì uh, anh em nhìn thấy nhá khi khởi động xong thì logo tôi này mà đó thì đây là đã xong bản quốc tế rồi cách đơn chạy rất đơn giản thôi đó, thế nên là anh em nào mà chạy rom cần chạy rom con này mà chẳng may xảy ra lỗi thì anh em cùng lần dưới video còn anh em cứ xem kỹ video của mình thì anh em yên tâm là anh sẽ làm hết không gì khó cả và máy này rất là khó chết anh em có bọc vạch thoải mái nhé anh em nào mua online sản phẩm này thì anh em vào website bên mình là mm.vn ấn đặt hàng bên mình điện thoại và bên mình sẽ hướng dẫn anh em cách đời cách, cách, cách, cách chuyển khoản và mình sẽ chỉ ờ, ờ, ship thì anh em lưu ý hiện tại bây giờ mình đang làm cái video này vào gần tháng cuối của năm 2021 âm lịch đầu năm 2022 đó thế nên nếu là gần Tết à, dư âm lịch đến nơi rồi thế nên là anh em nào mà muốn mua con này thì mình em mình chỉ nhận chuyển khoản 100% thôi thì mình ship chứ nên mình không nhận cọc nữa chỉ những cái máy nào mình sẵn mình nhiều thì mình nhận cọc thôi máy này mình đang còn rất ít em lưu ý là như vậy nhá còn sau này anh em xem cái này vào sau tết ấy thì em uh, ship thì mình có ship COD bình thường đó thì anh em cài xong thì nó có tiếng việt đầy đủ nhá đó, anh em nhìn nhá đây là rom quốc tế luôn đầy đủ google đầy đủ tiếng việt các thứ như chiếc máy lúc đầu mình cho anh em xem ấy thì anh em hoàn toàn yên tâm nhá các anh em xem clip và chào hẹn gặp lại anh em